Tuần vàng khuyến mại giảm giá tại Nha khoa Pha Lê, giảm giá toàn bộ dịch vụ lên tới 70%. Mất răng cấy implant chỉ từ 3 triệu một răng, nghiêng răng trả góp trị hô móp khớp khỉnh chỉ từ 5 triệu một hàm, bọc xứ chỉ 200 000 một răng, răng sư giãn không mài chỉ từ 1 triệu một răng. Từng mừng mừng sinh nhật, Nha khoa áp dụng chương trình chăm sóc răng miễn phí, miễn phí lấy cao răng, miễn phí nhổ răng sữa, miễn phí chụp phim CT 3D, miễn phí thăm khám, chăm sóc và tư vấn sức khỏe răng miệng định kỳ. Chương trình áp dụng trên toàn bộ hệ thống chi nhánh của Nha khoa Pha Lê. Liên hệ để biết thêm chi tiết. Hotline 097 889 5352. Nha khoa Pha Lê, hệ thống nha khoa tiêu chuẩn quốc tế. Tại Nam Định, 139 Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Tại Thái Bình, 445 A8 Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình. Tại Thái Bình, 50 Bùi Sĩ Tiềm thị trấn Đông Hưng, Thái Bình. Tại Hòa Bình, 305 Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình. Tại Hà Nội, 34 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.